vẫn nói với các anh em hải ngoại là tôi cũng đã từng chiến đấu với họ chứ và họ cũng như tôi cũng đều mong muốn rằng sẽ có một cái chiến thắng cuối cùng để mà mình thống nhất được xứ sở chứ bởi vì đó là nhiệm vụ lịch sử của mỗi một người công dân Việt cơ mà nhưng mà bây giờ tôi và họ đã không làm được chuyện đó những người anh em ở phía bên kia đã làm được thì bây giờ mình phải chấp nhận đó là lịch sử và đất nước đã được thống nhất rồi bây giờ còn ngoái cổ lại nói vẫn là phục quốc phục quốc đất việt nam có mất cho tây cho tàu đâu mà nói phục quốc